sống sống với ai chỉ truyền trăm năm ân tình cây và đất cây bám rễ sâu đất ôm chặt tận đáy lòng những con đường trải dài bóng ma những làm sao tình cây và đất